Visa Policies. Lời đầu tiên, cho phép Thu Giang xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Ladies and gentlemen, welcome to Workshop UK Outstanding Scholarship and Visa Policies. My name is Thu Giang and I will be your host for today. Quý vị và các bạn thân mến, Workshop UK Outstanding Scholarship and Visa Policies – là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện triển lãm văn hóa và giáo dục Anh UK Education Fair British Culture hiểu thấu để trải nghiệm sâu. Với mục tiêu không chỉ mang đến cho sinh viên không gian khám phá, tìm hiểu về con người và văn hóa đặc trưng của Anh Quốc thông qua các hoạt động như British Culture Exhibitions hay Workshop English Afternoon Tea, sự kiện còn giúp các bạn sinh viên có mong muốn du học Anh kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn du học, tiếp cận các thông tin về lộ trình du học, chính sách học bổng, học phí và chương trình giảng dạy. Distinguished delegates and guests, Workshop UK Outstanding Scholarship and Visa Policies is a part of UK Education Fair British Culture event with the goal of not only giving students a space to discover and learn about the people and typical British culture through various activities including British culture exhibitions and workshop English afternoon tea. The event also helps students with a desire to study in the UK to connect with experts in the field of studying abroad, get access to information about study routes, scholarship policies, tuition fee, and curriculum. Dạ vâng, quý vị và các bạn thân mến và tới tham dự hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp các diễn giả khách mời là đại diện của đơn vị trực thuộc chính phủ Anh. Họ sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin về chính sách thị thực, chính sách học bổng từ Hội đồng Anh và chính phủ Anh tới các bạn sinh viên quốc tế. Joining in our workshop today, we are very honored to welcome guest speakers who are representatives of units under the British government They will share with us valuable information about outstanding scholarship and visa policies from the British Council and British government to international readers. Và ngay bây giờ, xin được trân trọng chào đón các vị diễn giả của chúng ta. Please warmly welcome chị Hương Nguyễn, Vietnam Country Manager UK Visas and Immigration. Và vị diễn giả thứ hai sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng và chào đón Miss Hiền Lê, Education Service Manager, British Council. Vị diễn giả thứ ba sẽ diễn giả sẽ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng và chào đón chị Trang Lê, Chevening Program Manager, Chevening Scholarship Team. Và vị diễn giả thứ tư xin được trân trọng và chào đón chị Olivia Ingram, Program Officer International Chevening Scholarship Team. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thì trong chương trình ngày hôm nay thì chị Hương Nguyễn sẽ chia sẻ cho chúng ta về quy trình xin visa và đặc biệt là chính sách visa làm việc sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên quốc tế. À, còn chị Hiền Lê đến từ Hội đồng Anh sẽ chia sẻ tới các bạn à, về hai học bổng rất danh giá đến từ Hội đồng Anh đó là học bổng Great và học bổng Women in STEM. À, ờ, ngoài ra thì hai đại diện đến từ ờ, Chevening Scholarship Team đó là chị Hiền, chị Trang Lê và chị Olivia sẽ chia sẻ tới quý vị về học bổng danh giá một trong những học bổng danh giá nhất đến từ chính phủ Anh đó là học bổng Chevening. Vâng vâng và tiếp nữa Tiếp theo tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện trường Đại học Ngoại thương xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Trần Song Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên. Please welcome Mr. Trần Song Thành, Vice Director of SSSC. Vâng và đại diện cho ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Mạnh Cường, CEO công ty Du học Index. From organizing board, I would like to welcome Mr. Nguyễn Mạnh Cường, CEO of Index Intellectual Development Company. Vâng và cuối cùng xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các bạn sinh viên đang góp mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Last but not least, let's give a big round of applause for all of our students joining in our program today. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, để mở đầu chương trình, tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu Miss Hương Nguyễn, Vietnam Country Manager, UK Visas and Immigration, để chia sẻ về chính sách visa du học dành cho sinh viên Việt Nam. Uh, hereafter, I would like to invite Miss Hương Nguyễn to share with us about the student visa policies for Vietnam's Miss students. I think this is one of the most important part for students when applying for uh, scholarship uh, for to study in the UK, right? Okay, please welcome. Xin chào thầy cô giáo và các em học sinh. À, xin phép là ban tổ chức cũng đề nghị là cái cái phần present này là sẽ trình bày bằng tiếng Việt. Ờ, để các bạn có thể nắm rõ các cái quy trình về xin xin thị thực À, cũng rất là vui là tôi được lại trở lại ờ, đại học ngoại thương à, vừa mới tháng trước thôi như thầy thầy thì hiệu trưởng Tuấn cũng vừa mới nói là thiếu trưởng bộ nội vụ Anh quốc đến khi mà đến Việt Nam thì cũng đã chọn đại học ngoại thương là trường đại học duy nhất đến thăm và có những cái bài phát biểu về chính sách chính sách nhập cư vào Anh thì ờ, như thế cũng để thấy là cái mối quan tâm của tất cả ờ, từ các cái cơ quan đại diện từ phía Anh Quốc cũng đặc biệt quan tâm đến trường ngoại thương nơi mà có rất nhiều những cái hợp tác với với các trường ở bên Anh à, và cũng có một cái mối liên hệ một chút nữa là tôi là sinh viên khóa K36 của trường Đại học Ngoại thương và tôi tốt nghiệp cách đây 20 năm à, cũng tại cái sân khấu tòa D này thì chúng tôi cũng đã từng có rất nhiều những cái sự kiện thì đây đây nó cũng như là trở về xin lỗi là mất um, thì um, trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ có một cái um, chia sẻ một chút về các cái alo à, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có những cái buổi có thể đổi cái mic khác được không ạ? Cái này nó hơi bị trục chặt một chút ạ. Ờ, cờ xin um, một chút cái phần giới thiệu trước thì um, hiện tại thì công việc của tôi là phụ trách tất cả cái mảng về uh, quản lý bộ phận thị thực tại đại sứ quán Anh uh, và um, chúng tôi tôi đang phụ trách tất cả những cái các cái visa operation cho cả ờ, cả ba vùng. Hiện tại chúng tôi có 3 trung tâm tiếp nhận thị thực tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài cái công việc quản lý về cái ờ, bộ phận thị thực này thì ừ, tôi cũng có những cái phần công việc khác liên quan đến khu vực ờ, Đông Nam Á và ừ, bao gồm cái quản lý về các cái tệp khách hàng khu vực Đông Nam Á bao gồm các cái nước như là Thái Lan, Việt Nam Campuchia và Myanmar. Thì trong buổi hôm nay thì có hai phần chính, một là phần ờ, visa sinh viên và cái thứ hai là những cái chính sách làm việc ờ, của nước Anh sau khi mà sinh viên tốt nghiệp. Đây là cái số liệu của sinh viên ờ, quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng được cấp tại Việt Nam. tôi xin lỗi là cái số liệu này tại sao nó lại mất trên slide. Um, trong năm 2000 kết thúc vào tháng 6 năm 2021 thì cái số liệu của sinh viên trên toàn cầu đến với anh là 487.000 sinh viên. Trong đó vừa riêng sinh viên Việt Nam là cấp là gần 1.560 à, sorry, xin lỗi là 1.600 sinh viên được cấp ờ, thị thực vào Anh trong năm 2021 thì cái số liệu này là tăng 40% so với cả năm hai so với cả năm trước đó thì trước đây thì thông thường trước cái thời điểm mà mà cái đại dịch covid ấy, thì sinh viên đến với cả anh hàng năm thông thường sẽ khoảng trên 2.000 sinh viên mỗi năm à, tuy nhiên trong hai cái năm vừa rồi có một chút có một chút gián đoạn thì cái số liệu nó có một chút cái thay đổi là có, có thấp hơn à, tuy nhiên thì trong cái năm như như năm vừa rồi à, cái thời kỳ cao điểm của sinh viên là từ tháng 6 cho đến tháng 9 thì chúng tôi cũng đã thấy là cái số lượng sinh viên tăng tăng đột biến à, có thể thấy là sinh viên Việt Nam đang quay trở lại Anh Quốc à, với một số lượng rất là lớn và trong những cái sự kiện trước đây khi mà chúng tôi có gặp với các cái đại diện của các trường thì có những cái tín hiệu rất là đáng mừng là Ờ, gần như là tất cả những cái uh, slot cho sinh viên uh, Việt Nam thì đều là được các bạn đã lựa chọn hết tức là trong năm vừa rồi có thậm chí có những cái bạn mà không có thể đăng ký được vào trường uh, một cái trường đại học ở bên Anh mà các bạn mong muốn bởi vì là những cái số lượng uh, chỗ nó rất là hạn chế và các cái sinh viên nước khác cũng cũng đang rất là mong muốn quay lại Anh ví dụ như là các sinh viên từ nước Ấn Độ chẳng hạn hoặc là Trung Quốc họ đang đổ sang Anh rất là nhiều thì cái số liệu này là mặc dù là 40% thì chúng tôi trong cái năm trong đây là trong năm nay thì chúng tôi cũng đang uh, chưa có cái số liệu cuối cùng nhưng mà uh, với những những cái số lượng hồ sơ mà đã nộp trong những cái tháng cao điểm vừa rồi thì cũng có thể thấy là chúng chúng tôi đã đạt được lại cái số sinh viên mà uh, như là trước cái thời điểm mà của năm 2019. À, vậy thì tại sao mà nhiều sinh viên quốc tế à, cũng như sinh viên Việt Nam lại lựa chọn Anh Quốc là cái điểm đến du học như vậy? Thứ nhất là à, đây là một cái nền văn hóa à, có thể là đa quốc gia nhất nó là một cái nơi mà sinh viên quốc tế lựa chọn đến nhiều nhất và cái bằng cấp ở bên anh ấy sẽ được được tất cả các trường ở trên thế giới đều công nhận cũng như là các cái tổ chức lao động việc làm ở trên thế giới đều công nhận cái bằng cấp tại anh Ờ, và mặc kể cả các bạn có có tốt nghiệp bất kỳ một cái trường nào thì cái bằng cấp của các bạn đều được công nhận để học một cái lộ trình cao hơn ví dụ như là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ à, và đây cũng là một cái môi trường rất là năng động và chúng và trong những cái năm gần đây thì chính phủ Anh đã có rất nhiều những cái chính sách mở rộng để có thể thu hút các bạn học sinh ở lại Anh sau uh, sau khi tốt nghiệp Với cái visa sinh viên thì các bạn học sinh có thể để ờ, được ở lại Anh học trong suốt cái quá trình các bạn theo học. Ờ, thông thường là chúng tôi sẽ cấp cho ví dụ các bạn à, đi sang học một khóa học đại học hay khóa học master thì chúng tôi sẽ cấp cho cả cái khóa học đó. Ờ, và với cái visa sinh viên này thì các bạn có thể làm việc ở bên Anh. Ờ, có thể trải nghiệm um, ừ, từ đặt một cái chân bắt đầu vào cái thị trường lao động của Anh. Các bạn có thể làm việc uh, khoảng 20 giờ trong một tuần và trong những cái thời gian mà ờ, nghỉ ví dụ như là nghỉ các nghỉ giữa kỳ thì các bạn có thể làm việc full time. À, vậy thì một cái hồ sơ xin visa sinh viên thì uh, nó bao gồm những cái gì thì chúng ta chỉ có ba cái uh, điều kiện như, thế này thôi ạ. Thứ nhất là các bạn sẽ được một trường ở Anh Quốc chấp nhận vào học và họ sẽ cấp cho các bạn một cái thư chấp nhận học gọi là uh, Certificate of Acceptance of Studies cái thư này sẽ hoàn toàn là do trường họ sẽ đánh giá năng lực của các bạn dựa trên cái kết quả học tập của các bạn và các cái yếu tố uh, khác uh, do nhà trường yêu cầu chứ không phải là từ phía cục quản lý thị thực xuất nhập cảnh Anh và chúng tôi sẽ chỉ dựa trên những cái thông tin mà do nhà trường họ cung cấp để có thể căn cứ vào đó để cấp cho bạn một cái visa có thời hạn theo đúng như cái thư chấp nhận học của các bạn được uh, được cấp cái thứ hai là yêu cầu các bạn có thể nói tiếng Anh thì tôi nghĩ là với sinh viên trường ngoại thương thì đây không phải là một vấn đề rồi Ờ, và cái, cái điều kiện mà đấy bạn có thể nói được tiếng Anh thì nó cũng do nhà trường họ đánh giá ờ, ví dụ tùy từng khóa học ví dụ có những cái khóa mà các yêu cầu các bạn phải IELTS um, Ờ, ví dụ ờ, uh, 6 chấm hoặc là ờ, có thấp hơn ví dụ các cái khóa dự bị có thể 5.5 hoặc là có cái khóa master có thể cao hơn thì cái này cũng là do nhà trường quy định chứ không phải là do cục quản lý xuất nhập cảnh Anh và trên cái thư chấp nhận học thì họ cũng sẽ ghi luôn cái cái điều kiện để đánh giá các bạn về mặt tiếng Anh là như thế nào và chúng tôi cũng sẽ dựa vào đó để để đánh giá cái hồ sơ visa của các bạn trong hồ sơ visa của các bạn thì ngoài các cái giấy tờ về học thuật thì các bạn cũng sẽ phải nộp thêm các cái giấy tờ cái cái bằng chứng về cái năng lực tiếng Anh của mình. Ngoài ra một cái phần ờ, nữa là chứng minh tài chính. Thực ra với cái visa xin visa Anh ấy thì việc chứng minh tài chính là cái việc ờ, chắc là tôi nghĩ là đơn giản nhất so với tất cả các cái sứ quán khác với các nước khác mà ờ, cấp cái visa đi học. Với cái visa sinh viên thì chúng tôi không yêu cầu chứng minh bất kỳ một cái tài chính nào, ví dụ như là nguồn thu nhập của gia đình hay là tài chính uh, lương của bố mẹ hoặc là bất kỳ một cái nguồn thu nào của gia đình mà một cái chứng minh duy nhất mà các bạn phải nộp đấy là một cái phần tiền tiết kiệm hoặc là một cái tài khoản ngân hàng chứng minh là các bạn có đủ cái số tiền để có thể cover cho cái tiền học phí và cái sinh hoạt phí của các bạn trong 9 tháng đầu tiên ở Anh. Cái, mặc dù các bạn có thể học 3 năm uh, hoặc hay một năm 3 năm hay 2 năm gì đó thì thì chúng tôi cũng chỉ yêu cầu các bạn là chứng minh cho đủ 9 tháng đầu tiên tại Anh thôi thì 9 tháng này nó cũng sẽ um, chỉ bằng cái tiền um, uh, sinh hoạt phí cho mỗi một tháng các bạn nhân lên 9 tháng và cộng với cả cái tiền học phí thôi. Do vậy là cái khoản mà các bạn phải chứng minh ban đầu cho cái việc đi học ở Anh nó cũng rất là là thấp, rất là là đơn giản và các bạn không cần phải quan tâm lắm đến cái việc là phải chuẩn bị các giấy tờ ví dụ như là uh, tiền lương của bố mẹ hay là giấy tờ chứng minh nhà cửa hay bất kỳ một cái gì khác. Và sau khi các bạn đã chuẩn bị đầy đủ các cái giấy tờ như tôi mới nói thì các bạn sẽ tiến hành xin visa. Cái quy trình xin visa của chúng tôi thì cũng rất là uh, straightforward là tất cả mọi cái quy trình đều có thể làm online. Các bạn có thể uh, bắt đầu bằng cái việc uh, sau khi các bạn có thể liên hệ ở đây để có một cái thư chấp nhận học có thể có qua cái tư vấn của các của công ty tư vấn chẳng hạn để chuẩn bị cái hồ sơ của mình sẽ tiến hành khai cái bản khai online xong trong cái quá trình khai bản khai online thì các bạn có thể trả cái phí này, ờ, và trả phí um, bảo hiểm thẻ cung tiếp là uh, ờ, sau khi các bạn đã đã khai xong cái bản khai của mình thì các bạn sẽ uh, đặt một cái lịch hẹn đến nộp hồ sơ tại một trong ba cái trung tâm tiếp nhận hồ sơ của chúng tôi tại Hà Nội, Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh Ờ, và tại cái thời điểm mà các bạn nộp hồ sơ ở ở VFS là cái đơn vị đối tác của chúng tôi thu nhận hồ sơ thì các bạn sẽ được lấy vân tay chụp hình À, cái quy trình này nó cũng diễn ra rất là nhanh chỉ khoảng 30 phút cho đến 45 phút thôi à, sau đó thì tất cả những cái hồ sơ của các bạn sẽ được gửi qua điện tử sang cái trung tâm tiếp nhận hồ sơ của chúng tôi hiện tại cái trung tâm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ visa sinh viên thì là là ở bên Sheffield ở, ở bên Anh Ờ, và cái ờ, dấu vân tay rồi như các cái hồ sơ của các bạn cũng sẽ đều được các cái cán bộ ở bên Sheffield họ xét duyệt à, sau khi mà à, cái thời dạ, thời gian xét duyệt của chúng tôi thông thường là 3 tuần với sinh cái hồ sơ visa sinh viên tuy nhiên với những cái trường hợp mà các bạn cần phải đi gấp Ờ, mà vì có, có, có rất là nhiều những cái yếu tố ví dụ như là các bạn bị uh, lỡ hoặc là nhận muộn cái thư chấp nhận học bạn phải nộp hồ sơ gấp chẳng hạn thì chúng tôi cũng có một cái dịch vụ khẩn tại VFS để có thể uh, giải quyết hồ sơ cho các bạn trong 5 ngày làm việc À, thì sau khi mà xét duyệt xong hồ sơ tại Sheffield thì uh, Sheffield sẽ đưa ra cái quyết định là có cấp visa à, hay không thì nếu khi mà có quyết định cấp visa thì họ sẽ gửi về uh, cái địa điểm mà mà in visa là tại Bangkok và sau khi in visa xong thì chúng thì uh, chúng tôi sẽ gửi cái cái visa này về lại một trong cái ba trung tâm tiếp nhận uh, hồ sơ tại Việt Nam và tại đó VFS sẽ dán cái visa lại cho các bạn thì tất cả cái quy trình này nó chỉ diễn ra trong 15 ngày làm việc thôi. Um, đây là những cái lộ trình mà ờ, tôi muốn trình bày tiếp về cái việc mà các bạn sau khi tốt nghiệp ờ, ở Anh thì các bạn sẽ có những cái quyền lợi gì. À, thứ nhất là cái lộ trình đầu tiên mà tôi muốn đề cập là cái lộ trình sau tốt nghiệp. Đây là cái lộ trình mà mới được uh, tiến hành bắt đầu từ tháng 4 năm 2021 và đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời và mở ra cho sinh viên quốc tế Ờ, với cái lộ trình này thì sau khi các bạn tốt nghiệp một cái khóa học đại học ở bên Anh thì các bạn sẽ có cơ hội ở lại uh, trong vòng 2 năm uh, hoặc là với những cái cái khóa học là là tiến sĩ các bạn có cơ hội ở lại 3 năm và trong 2 hoặc 3 năm này các bạn không cần bất kỳ một cái nhà tài trợ nào. Uh, các bạn có thể ở Anh để có thể trải nghiệm văn hóa, uh, có thể học thêm những về những cái kỹ năng hoặc là à, các bạn có thể tự mình tìm kiếm một cái cơ hội việc làm tức là làm bất kỳ một cái gì các bạn muốn và sẽ không không yêu cầu bất kỳ một cái nhà tài trợ nào của các bạn ở tại Anh và uh, các bạn cũng có thể tham làm bất kỳ một cái công việc gì ví dụ như là uh, từ cái công việc mà có yêu cầu uh, trước đấy ví dụ như trước đấy thì chúng tôi có những cái lộ trình khác như skill worker chẳng hạn thì các bạn phải có những cái nhà uh, bảo lãnh riêng hoặc là có một cái mức lương tối thiểu nhưng mà với cái lộ trình này các bạn không không được không không yêu cầu phải phải nộp bất kỳ một cái uh, chứng minh gì về cái việc là các bạn sẽ làm gì um, cái nữa là các bạn sẽ um, để mà xin được cái cái visa này ý, thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ phải um, còn cái cái visa sinh viên còn giá trị và các bạn sẽ phải ở Anh tại cái thời điểm mà các bạn xin visa này tức là khi mà các bạn về Việt Nam thì các bạn sẽ không thể xin được cái visa này nữa visa này chỉ xin khi mà các bạn vừa tốt nghiệp xong và vẫn đang ở lại Anh um, và um, cái cái thời gian mà để xét duyệt cho cái visa này thì nó cũng là cũng trong vòng 8 tuần thì các bạn là trong cái thời gian này là các bạn có trước khi mà cái visa của bạn hết hạn các bạn phải tính sẽ tính toán xem là để cái thời gian như thế nào để phù hợp để có thể xin cái visa này Ngoài cái visa graduate route thì chúng tôi còn có rất nhiều những cái lộ trình visa khác nữa. Uh, như chúng tôi như tôi vừa mới nói thì là có một cái skill cái lộ trình skill worker visa thì với cái lộ trình này là các bạn sẽ phải có một cái nhà, nhà tuyển dụng ở bên Anh đồng ý cho các bạn uh, làm việc ở tại đó và có một cái offer cho bạn và phải có một cái mức lương tối thiểu ở, ở, ở bên đó uh, phù hợp với cả cái cái lộ trình này Thế thì với cái visa này thì các bạn có thể tiếp nối cùng với cái visa graduate group. Ví dụ như sau khi tốt nghiệp các bạn có thể ở lại 2 năm ờ, để làm việc có trải nghiệm sau đấy thì có thể tìm một ờ, cái nhà tuyển dụng ở bên kia và nếu các bạn được được nhận các bạn sẽ có thể chuyển sang cái lộ trình skill worker visa này và những cái lộ trình work visa này thì nó đều hướng đến cái lộ trình định cư ở tại Anh thì đây cũng là một cái điểm rất là đặc biệt và nó sẽ được tính ví dụ như skill worker của các bạn là visa là 2 năm nó cũng sẽ được tính trừ vào cái thời gian mà các bạn cần phải ở lại Anh để có thể xin cái cái, cái thị thực định cư sau này thì ngoài cái skill worker thì các bạn cũng có thể có những cái lộ trình khác ví dụ như là global talent visa chẳng hạn thì là để dành cho những cái lĩnh vực uh, rất là đặc biệt ví dụ như là về khoa học về uh, về uh, xã hội nhân văn kỹ sư hoặc là những cái ngành về nghệ thuật um, có những cái lộ trình khác ví dụ như là um, là start up những cái ví dụ như là bạn các bạn cũng có thể là không đi làm cho một cái đơn vị nào mà các bạn thì có thể có những cái start up riêng của mình chẳng hạn hoặc có những cái sáng kiến riêng để uh, uh, có thể bắt đầu cái cái sự nghiệp của mình ở Anh luôn luôn là mở rộng với những cái sáng kiến này uh, một cái lộ trình cuối mà tôi muốn giới thiệu là cái high profile individual là mới được công bố thôi là đây đây là một cái lộ trình dành dành cho À, những sinh viên mà tốt nghiệp tại ờ, một trong 50 uh, ờ, các cái trường đại học top trên thế giới thì cái danh sách 50 cái trường uh, trên trên thế giới này là những cái trường nào thì nó có trên cái trang web của chúng tôi là gov.uk Ờ, thì các bạn có thể à, xem thêm các cái thông tin à, trên trang web gov.uk kể về cả những cái thông tin visa cũng như là những cái lộ trình làm việc à, để có thể biết thêm những cái thông tin này đây là những cái um, thông tin về cũng có nhiều bạn hỏi tới nước Anh bây giờ đã mở cửa chưa sau Covid thế thì từ tháng 3 năm à, 2022 thì chúng tôi đã hoàn toàn mở cửa và không có bất kỳ một cái hạn chế nào uh, với cái người nhập cảnh vào Anh các bạn cũng không uh, không cần phải uh, phải chứng minh là đã tiêm hay là uh, phải test hay gì cả thì các bạn hoàn toàn có thể vào Anh một cách bình thường như chưa cô chưa từng có Covid xảy ra và với cái visa uh, sinh viên thì uh, chúng tôi thông thường là chúng tôi sẽ cấp là uh, với cái khóa học dài uh, dài trên 6 tháng thì chúng tôi sẽ cấp một tháng trước đó thì các bạn có thể sang sớm hơn hoặc với những cái khóa học ngắn hạn hơn như khóa học tiếng chẳng hạn trong 6 tháng thì sẽ cấp trước một tuần để các bạn có thể sang Anh để có chuẩn bị cho cái cuộc sống của mình đến đây là kết thúc cái phần trình bày của tôi thì uh, nếu như có các cái câu hỏi gì thêm thì chắc là để đến phần cuối của cái chương trình xin cảm ơn ạ Vâng, một lần nữa xin thành cảm ơn những chia sẻ rất là đầy đủ thông tin đến từ chị Hương Nguyễn và à, cũng hy vọng rằng là với những thông tin mà chị Hương Nguyễn vừa chia sẻ thì các bạn sinh viên của chúng ta đã phần nào có được cho mình một cái nhìn tổng quan về quy trình uh, apply khi mà du học Anh đúng không ạ? À, quý vị và các bạn thân mến thì Tôi tin rằng các bạn sinh viên đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay, đang tham gia sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Chắc hẳn các bạn, thứ nhất là các bạn có quan tâm này và thậm chí có nhiều bạn là các bạn còn có một niềm đam mê, một niềm khao khát Ờ, tới Anh du học đúng không nào? Uh, thực sự phải nói thì cách đây nếu như mà nói cách đây 10 năm á thì khi mà nói đến du học Anh thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến một cái gì đó rất là xa xỉ, rất là khó có thể đạt được. Uh, thì ngày nay thì cái việc mà mình cái cơ hội du học Anh thực sự là đã được mở ra cho tất cả mọi người đến từ mọi tầng lớp Ờ, chính phủ Anh đã có rất là nhiều những cái chính sách mở rộng rất nhiều chính sách học bổng dành cho các bạn sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia đang phát triển như là Việt Nam và các bạn tới Anh để du học rồi các bạn phát triển bản thân các bạn tích lũy được thêm cho mình kinh nghiệm rồi các bạn trở về uh, quê hương đất nước quê hương quốc gia quê hương của mình để phát triển quê hương của các bạn À, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh khi được chia sẻ tới quý vị ờ, ba à, học bổng vô cùng danh giá đến từ chính phủ Anh, đó là học bổng GRADE, học bổng Women in STEM và học bổng Chevening. Chúng tôi hy vọng là với những thông tin mà bốn vị diễn giả sẽ chia sẻ tới quý vị về ba học bổng trong chương trình ngày hôm nay thì các bạn sẽ có phần nào sẽ nắm được cái ờ, quy trình ứng tuyển học bổng và somehow, someday đúng không các bạn sẽ có được đạt được cái giấc mơ du học Anh của mình. Uh, distinguished delegates and guests, I believe that uh, the students joining in our workshop today must have interest and even have a desire, have a dream to study in the UK. Uh, around 10 years ago in Vietnam when it came to studying in the UK. Um, and many, many people may think of it as something really difficult to achieve. Yeah really difficult and really far away above and beyond expectations. But nowadays, the opportunities to study in the UK is open for everybody from all walks of life. Uh, the British government has expanded the scholarship policy to um, many international students from developing countries like Vietnam. Uh, to come to UK to study and then you go back to your home country to develop your home country. And in today's program, it's our pleasure to introduce to our students about the three, the most three prestigious scholarships from the British government, uh, which are Great Scholarship, Women in STEM Scholarship, and Chevening Scholarship. Uh, we hope that with all the information that we provide in our workshop today, the students may have a grasp the basic information about the scholarship process, as well as uh, and may someday somehow you will achieve, you will become the next great scholars, next women in STEM scholars, and even the next chevening scholars, right? Okay, à, và ngay bây giờ thì tôi xin được trân trọng được chào đón bốn vị diễn giả của chúng ta sẽ lên sân khấu để bắt đầu phần 2, đó là chính sách học bổng từ các đơn vị thuộc chính phủ Anh. Uh, hereafter, I would like to invite our four guest speakers to the stage to start the session two, the, work, the talk show. Please welcome. mời các chị ạ. Vâng, xin các bạn à, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón bộ vị diễn giả của chúng ta được không ạ? À, một lần, lần đầu tiên thì cho phép em xin uh, gửi lời cảm ơn tới bốn uh, vị diễn giả tới bốn bốn chị đã tới tham dự ngày hôm nay. À, và trước tiên thì chúng em nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đến từ uh, dành cho chị Hiền Lê nha. À, vâng, chị Hiền thân mến thì à, à, trước tiên thì không biết là à, chị có thể chia sẻ với chúng em về vai trò của Hội đồng Anh đối với các bạn sinh viên Việt Nam. Không biết là chị có thể chia sẻ một cái nhìn tổng quan về Hội đồng Anh được không ạ? Cảm ơn bạn. À, lời đầu tiên thì um, cho tôi xin gửi lời cảm ơn tới um, trường đại học ngoại thương đã phối hợp tổ chức một cái chương trình về du học Anh rất là có ý nghĩa và tôi mong rằng là qua cái chương trình ngày hôm nay thì các bạn sinh viên sẽ được cung cấp ờ, nhiều thông tin chính thống về du học Anh để qua đó giúp các bạn có thể tìm được à, mỗi khóa học hoặc là tìm được những cái trường phù hợp với với mong muốn đi du học của mình. Thế còn um, xin trả lời lại câu hỏi của bạn MC đó là vai trò của um, vai trò của Hội đồng Anh với sinh viên quốc tế là như thế nào? Thì um, Hội đồng Anh là một tổ chức về văn hóa và giáo dục Anh. Um, chúng tôi uh, có cái sứ mệnh đó là kết nối uh, Vương Anh với tất cả mọi người trên toàn thế giới thông qua các chương trình liên quan đến giáo dục, um, văn hóa, nghệ thuật ở Việt Nam thì chúng tôi hoạt động ở cả bốn mảng, đó là mảng giáo dục, à, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các trường đại học ở Anh và các trường đại học UK. À, về à, giảng dạy tiếng Anh thì chúng tôi à, có liên quan đến việc là đào tạo các cái chương trình tiếng Anh dành cho những cái các bạn học sinh từ lứa tuổi à, à, tiểu học cho đến à, những người đã đi làm. À, về mảng thi cử thì chúng tôi có cung cấp các cái dịch vụ thi cử à, cho tất cả những cái bạn mà có mong muốn à, đạt được một cái bằng cấp ừ, của quốc tế. Nếu mà nói đến dịch vụ thi cử ở đây thì chắc là các bạn sẽ biết nhiều đến về kỳ thi IELTS đúng không ạ? Nhưng mà tôi xin nói với các bạn, IELTS chỉ là một mảng rất là nhỏ trong cái mảng thi cử thôi. Chứ còn bên cạnh đó thì Hội đồng Anh nó là hội, là một hội đồng ờ, thi rất là nổi tiếng và chúng tôi cung cấp uh, dịch vụ trong thi cho rất nhiều các cái chương trình thi uh, cấp bằng ví dụ như là CFA CPA hoặc là ACCA đấy là những cái chương trình ờ, lấy bằng nghề thế còn um, các cái trường đại học và các trường cao đẳng ở Anh thường các bạn nếu mà các bạn đi học mà nếu một lý do nào đó mà các bạn phải quay về Việt Nam mà các bạn không tham dự được cái chương trình thi chính của trường ở bên kia thì nhà trường vẫn thu xếp cho các bạn thi ở đây nhưng sẽ thông qua hội đồng thi ở hội đồng Anh tôi nói thế để các bạn hiểu đúng không ạ thế còn bên cạnh đó đấy là về mảng uh, tiếng anh về mảng thi cử và một bảng nữa là về uh, văn hóa thì hội đồng anh cũng có rất là nhiều các cái chương trình mang rất là nhiều các cái chương trình về văn hóa ở bên anh sang kết nối uh, các giới nghệ sĩ giới UK ở Việt Nam để giúp cho các bạn tìm hiểu nhiều văn hóa của của nước Anh Uhm, còn cái mảng của tôi là mảng du học Anh tôi nói sau cùng đúng không ạ mảng du học Anh thì chúng tôi uh, giúp cho các bạn sinh viên quốc tế uh, đặc biệt là các bạn sinh viên Việt Nam À, có nhiều thông tin nhất về du học Anh, về các trường, về các khóa học và ở Việt Nam thì chúng tôi làm việc chặt chẽ với các à, công ty tư vấn du học nhằm mang đến cho các bạn à, những cái thông tin mà chính xác, chuẩn xác để giúp các bạn thông qua đó tìm được đúng trường và khóa học phù hợp. À, nếu mà các bạn à, tìm kiếm các cái thông tin về du học Anh các bạn có thể lên trên trang web của Hội đồng Anh đó là trang Study UK. Trên đấy là các bạn có thể search được hàng trăm nghìn khóa học search interview ở Anh có khoảng hơn 100 trường đại học thì trên đấy là các bạn có thể search được rất nhiều thông tin liên quan mà hơn 100 trường này cung cấp về các khóa học đó. À, vâng, xin hết ạ. À vâng, anh cảm ơn những chia sẻ vô cùng chi tiết khi mà giới thiệu về à, Hội đồng Anh đến từ chị Hiền. À, vâng, và câu hỏi tiếp theo em cũng vẫn muốn dành cho chị Hiền. Đó là theo chị Hiền thì những năm gần đây, á, đặc biệt là sau đại dịch, thì xu hướng ngành nghề của các bạn sinh viên đi du học Anh có nhiều thay đổi không ạ? À, và những ngành nào là đang được nhiều bạn sinh viên Việt Nam đang lựa chọn khi mà đăng ký du học Anh ạ? À, sinh viên Việt Nam thì nếu mà theo cái số liệu 5 năm gần đây thì tôi nhận thấy rằng là các ngành về kinh tế này, à, marketing, à, kế toán, tài chính, kinh doanh là những cái ngành mà vẫn đông bạn theo học nhất. Nhưng trong 5 năm trở lại đây, mặc dù cái số lượng những cái bạn chọn cái ngành này là đông nhất nhưng mà trong 5 năm trở lại đây thì số lượng này đang có chiều hướng giảm và bên cạnh đó thì các bạn quan tâm nhiều đến các cái ờ, ngành học khác ví dụ như là IT ví dụ như là du lịch ờ, quản lý du lịch hoặc là đào tạo giảng viên về giáo dục hoặc là công nghệ y sinh sinh học đó đó là những cái ngành học mà mà ngày càng nhiều các bạn trẻ quan tâm trước kia thì các bạn sẽ quan tâm nhiều gần như là không bao giờ có những cái bạn nào chọn về y sinh hoặc là khoa học y sinh thì bây giờ nhiều bạn quan tâm đến đến đến cái ngành lĩnh vực này IT cũng đặc biệt rất là nhiều À, dạ vâng, à, chị Hiền thân mến thì như đầu giờ chị Hương có chia sẻ thì ngày nay thì cái xu hướng mà lựa chọn Anh làm điểm đến để du học của sinh viên Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Vậy thì theo chị Hiền thì đâu là lý do mà thu hút các bạn sinh viên à, Việt Nam tới à, du học Anh như vậy ạ? À? Ờ, để mà chọn một quốc gia đi du học thì tôi nghĩ rằng là các bạn ấy cũng sẽ dựa vào rất nhiều nguồn. À, thứ nhất là bạn bè, thứ hai là tự các bạn ấy tìm hiểu hoặc là thứ ba là từ người thân, bố mẹ hướng cho các bạn ấy. Nhưng tiệu chung thì tôi thấy rằng là à, Vương quốc Anh nó là một quốc gia mà đã có truyền thống đón sinh viên quốc tế từ hàng trăm năm nay rồi. Nếu mà các bạn nhìn vào con số là mỗi năm có 500 à, nghìn visa được cấp mới cho sinh viên đi du học ừ, quốc tế đến nước Anh du học thì các bạn có thể thấy tưởng tượng là nó lớn như thế nào. Ờ, trên thế giới thì Vương quốc Anh đứng thứ hai là quốc gia đón nhận sinh quốc tế đến để học tập hàng năm. Ừ, và các bạn chọn lựa Vương quốc Anh với rất nhiều lý do. Có những bạn là ừ, ở đây thì chúng ta đều đều hiểu với nhau và chúng tôi cũng không cần phải quảng bá nhiều đó là nước Anh rất nổi tiếng với chất lượng giáo dục với những trường đại học danh giá hàng đầu trên thế giới. Mặc dù Vương quốc Anh Ờ, có cái số lượng ờ, dân số nó chỉ chiếm khoảng tầm 1% ờ, trên toàn thế giới. Nhưng cái cái cái cái số lượng trường đại học của Anh trong cái bảng xếp hạng nếu các bạn search các bảng xếp hạng Time Education hoặc là QS thì các bạn sẽ thấy là số lượng ngay trong số lượng các trường của Anh ở trong top mà top 5 đã có 3 trường rồi, từ 2 cho đến 3 trường hàng năm rồi. Trong top 10 trường của của trên thế giới thì đã có 4 ít nhất phải 4 trường của Anh đó bên cạnh đó thì nước anh còn được ờ, thu hút ừ, các bạn do cái truyền thống văn hóa nó rất là đặc trưng nó rất là chặt đặc trưng và các bạn ấy ờ, đều nhận thấy rằng là khi mà đến Anh du học thì con người rất là thân thiện nền văn hóa đặc trưng các bạn có thể đi du lịch à, tất cả các vùng miền và thậm chí đi sang châu Âu cũng rất là dễ dàng rất là dễ dàng chi phí rất là rẻ đó thì đấy là những cái lý do mà tôi thấy rằng là tôi nhận thấy là các bạn ấy hào hứng khi chọn lựa với Anh À, và đặc biệt là à, hiện nay á, thì thì uh, chính phủ Anh cũng đã mở rộng rất là nhiều chính sách học bổng để thu hút các bạn sinh viên quốc tế tới theo học tập và phát triển tại Anh đúng không ạ? Uh, thì uh, ngay bây giờ thì như em được biết thì ở bên phía Hội đồng Anh thì có hai học bổng vô cùng danh giá dành cho các bạn sinh viên, đó là học bổng GRIP và học bổng Women in STEM. Thì không biết là chị Hiền có thể chia sẻ cụ thể hơn, giới thiệu một cách nhìn tổng quan về hai học bổng này dành cho các bạn sinh viên của chúng ta được không ạ? Cảm ơn bạn. À, đúng là như bạn nói là hai chương trình học bổng à, học bổng GRADE và học bổng Women in STEM là hai chương trình mà Hội đồng Anh à, đang quản lý và promote hàng năm. Thì hai học bổng này nó có nó đều dành cho các bạn muốn học các cái chương trình cao học và cụ thể đó là các chương trình thạc sĩ một năm. À, với chương trình học bổng uh, GRADE nó là một cái chương trình học bổng do cái chương trình GRADE campaign của chính phủ Anh với các trường đại học cùng kết hợp vào để làm ra ví dụ như là chính phủ Anh à, đóng góp một nửa còn một nửa là do các trường đại học Anh khi tham gia vào chương trình này sẽ đóng góp một nửa và cái giá trị cho cái chương trình học bổng grad này là là mỗi bạn sẽ được nếu mà các bạn trúng cái học bổng này thì các bạn sẽ được hưởng là à, cái trị giá là 10.000 bảng Anh sẽ dùng để đóng học phí cho cái khóa học mà bạn lựa chọn và để mà để mà apply cho cái chương trình học bổng này thì các bạn cần phải có một cái bằng đã tốt nghiệp cái bằng cử nhân ở Việt Nam và các bạn sẽ phải được nhận vào một trong những cái trường mà cấp học bổng grade này cho thị trường Việt Nam. Ví dụ như là năm nay ở Việt Nam sẽ có 6 trường cấp học bổng. Trong đó là có 5 trường là cấp học bổng theo theo diện là các bạn có thể chọn mở rộng tất cả các môn học các bạn muốn chọn môn nào cũng được miễn là vào cái trường đấy trong trong sáu trường đấy ở à, trong năm trường đấy là được nhận còn một trường thì họ sẽ cấp riêng cho cái chương trình học bổng mà nếu bạn nào quan tâm đến chương trình climate change gọi là biến đổi khí hậu đấy bởi vì bây giờ biến đổi khí hậu nó là một cái lĩnh vực mà được uh, tất cả các quốc gia quan tâm thế nên là có một trường này là cung cấp học bổng về grade à, về về về climate change thôi nên là nếu các bạn nào apply cho học bổng climate change thì tôi nghĩ sẽ ít cạnh tranh <laughs> sẽ ít cạnh tranh còn những cái trường còn lại thì là cái cái cái, cái ngành học của nó là mở rộng đó Vâng, em xin thành cảm ơn những chia sẻ của chị Hiền uh, về các học bổng của về grade và còn ờ, vậy thì còn học bổng Women in STEM thì sao ạ? Học bổng Women in STEM là chương trình học bổng mà toàn phần học bổng này thì có giá trị lớn hơn rất nhiều nếu như học bổng grade thì các bạn chỉ được có khoảng tầm 10.000 à, bảng thôi nhưng với chương trình học bổng Women in STEM thì các bạn sẽ được uh, chu cấp tất cả những từ tiền học phí cho đến tiền ăn ở cho đến những bạn bởi vì cái này học bổng này nhưng mà cái đặc điểm đó là cái học bổng này dành cho giới nữ nhé và dành cho cái ngành học liên quan đến STEM về khoa học công nghệ đó thông qua cái chương trình học bổng này hội đồng anh muốn khuyến khích nhiều bạn nữ uh, apply và các các cái ngành học nó mà từ trước đến giờ mình cứ nghĩ chỉ dành cho nam giới thôi nhưng thực ra phụ nữ cũng rất là giỏi hoàn toàn có thể làm được như thì các bạn với cái chương trình học bổng này thì các bạn hãy mạnh dạn nộp hồ sơ và năm ngoái theo tôi được biết là cũng có một bạn ở ở trường đại học ngoại thương cũng đạt học bổng grade mà rõ ràng là background của bạn học mà đại học không phải là về về STEM Thế mà cuối cùng bạn sau khi đó bạn ra trường bạn ấy làm 1 2 năm ở tổ chức phi chính phủ, sau đó bạn apply bạn lại được học bổng Women in STEM và bạn bây giờ bạn ấy là bạn ấy sẽ sẽ sẽ phát triển trong trong lĩnh vực đấy. Thế và ngoài ra nếu mà phụ nữ nào mà có con mà muốn mang con sang ờ, UK trong khóa học thì ờ, cái chương trình học bổng này cover luôn cả cái tiền allowance cho đứa con đó. Và nếu cái tiếng Anh của bạn uh, chưa đắt chưa đáp ứng được thiếu một chút chưa đáp ứng được cái tiêu chí nhập học thì các bạn sẽ được học 3 tháng à, tiếng Anh để nâng cao trình độ trước khi vào học chính khóa và cái chương trình đấy hoàn toàn do cái chương trình học bổng tài trợ đấy từ ăn ở đi lại cái chương trình học bổng đấy rất là rất là cao và rất là hay nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ à, dạ vâng em cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Hiền về học bổng à, Great và học bổng Women in STEM thì ờ, chị Trang thân mến thì ờ, với ờ, từ đến từ chính phủ Anh thì ngoài những cái học bổng danh giá như là Great hay Women in STEM thì chính phủ Anh còn hỗ trợ một học bổng toàn phần và vô cùng danh giá đó là học bổng Chevening đúng không ạ? Thì không biết là chị Trang có thể chia sẻ tới các bạn sinh viên một cái nhìn tổng quan về học bổng Chevening là gì được không ạ? Um, vâng, um, yeah, dạ, thì để chia sẻ về học bổng Chevening thì um, một cách ngắn gọn nhất học bổng Chevening chính là học bổng toàn phần của chính phủ Anh à, có một đặc trưng của học bổng Chim đấy là học bổng Chim sẽ là học bổng chọn uh, to, uh, toàn phần ở đây có nghĩa là sẽ uh, bao gồm cả học phí, sinh hoạt phí, toàn bộ tiền vé máy bay cho các bạn bay sang Anh cũng như bay trở về Việt Nam. Song hành với đấy là nếu như các bạn có có nhu cầu muốn tham gia các uh, event, các sự kiện để mà có thể mở rộng hơn cái mạng lưới network của mình thì các bạn cũng hoàn toàn có thể được hỗ trợ những cái ờ, chi phí đi lại ở trong nước Anh trong thời gian các bạn học uh, học tại Anh. Thì học bổng Ninh sẽ dành cho những đối tượng uh, muốn sang Anh học tập trong vòng một năm bậc thạc sĩ. Có một đặc điểm đấy là học bổng Ninh sẽ không hề giới hạn cái ngành mà các bạn muốn theo học. Các bạn có thể muốn học về kinh tế tài chính có thể học về muốn có thể muốn nghiên cứu sâu hơn về biến đổi khí hậu hay là bình đẳng giới dù đó là lĩnh vực nào mà các bạn quan tâm và muốn muốn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn hoàn toàn có thể apply với học bổng Chimning bởi điều kiện học bổng để có thể apply học bổng Chimning đấy chính là các bạn phải là công dân ở một quốc gia uh, mà cụ thể Việt Nam của chúng ta thì đã nằm trong cái danh sách số quốc gia mà học bổng Chimning hơn 160 quốc gia mà học, học bổng Chimning có Ngoài ra một điều kiện khác của học bổng training đấy là các bạn sẽ uh, sau thời gian một năm học tại Anh, các bạn sẽ trở cần trở về Việt Nam trong vòng ít nhất 2 năm để có thể uh, đóng góp, cống hiến và mang lại những cái giá trị sau khi các bạn uh, có được một năm học đó về để xây dựng và phát triển cho Việt Nam. Thì uh, tổng quan thì đấy sẽ là những thông tin cơ bản về học bổng training. À dạ vâng. À, theo, vậy thì theo chị thì một học bổng training bổng toàn phần mà co vào tất cả các chi phí như vậy thì uh, em biết là uh, cái học bổng của mình á, thì cái tỷ lệ cạnh tranh như thế nào và mỗi năm thì Truy Training chính phủ Anh sẽ offer bao nhiêu suất học dành cho các bạn sinh viên quốc tế ạ? Um, trên thực tế thì học bổng streaming sẽ không có con số cụ thể mỗi năm sẽ được bao nhiêu suất cho từng quốc gia. Tuy nhiên thì đây cũng là đây thực sự là một trong những học bổng rất là danh giá. Chính vì vậy mà uh, Ờ, thực tế thì tỷ lệ chọn cũng hơi cao một chút. À, ví dụ như là hàng năm thì tại Việt Nam chúng tôi nhận được hơn 500 đến 600 hồ sơ uh, gửi vào uh, trong thời gian là từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Uh, đây là cái giai đoạn mà các các bạn ứng viên có mong muốn được nhận học bổng training sẽ cần nộp hồ sơ và sau vòng đó thì các bạn uh, sau đó thì thường có khoảng uh, gần 100 bạn sẽ được uh, Ờ, các hồ sơ của bạn sẽ được đọc và lọc bởi một hội đồng ờ, độc lập và sau đó thì các bạn sẽ được ờ, tham gia phòng thứ hai đấy là phòng phỏng vấn thì ví dụ năm vừa rồi thì chúng tôi có 65 bạn lọt vào phòng phỏng vấn và sau đó chỉ có 20 bạn là sẽ nhận được học bổng Chivning. Yeah. Tỷ lệ là 20 trên 500 đúng không ạ? Rất là cao luôn. Nhưng tuy nhiên tôi tôi không nghĩ là các bạn sẽ bị uh, nhụt chí khi mà nghe nghe con số đấy tại vì thực sự để mà các bạn được chọn vào học bổng chim linh cũng thể hiện các bạn chính là những người rất là xứng đáng và tất cả những uh, tất cả những cá nhân xuất sắc và với có có khả năng lãnh đạo tốt hay là có cái khao khát được đóng góp cái sự uh, uh, đóng góp công sức của mình để làm nên những cái thay đổi cho cái cộng đồng và xã hội của mình thì đều được rất là chào đón ở học bổng streaming bởi vậy các bạn uh, chưa chưa cần phải là những người phải xuất sắc nhất về mặt uh, học tập mà các bạn hãy chứng minh là mình là người phù hợp nhất cho học bổng của streaming là các bạn hoàn toàn có thể apply được. À dạ vâng, chị Trang thân mến thì uh, trong 500 người thì mọi người chỉ chọn có 20 người thôi đúng không ạ? Vậy thì không biết là 20 cái người mà được chọn á, thì cái chân dung ứng viên mà Chipning hướng tới là như thế nào ạ? um, streaming thì luôn tìm kiếm những uh, ở ở các ứng viên của mình cái tố chất lãnh đạo chúng tôi thực sự tìm kiếm đến những cá nhân mà có tố chất lãnh đạo và có thể trở thành những nhà lãnh đạo của tương lai thực sự thì có rất nhiều chúng tôi hướng đến um, những cá nhân mà tố chất lãnh đạo của họ có thể họ chưa ở trong những vị trí lãnh đạo ở thời điểm hiện tại nhưng chỉ cần họ có thể chứng minh được rằng họ có tố chất lãnh đạo bằng cách họ xử lý những công việc hàng ngày bằng cách họ cách họ giải quyết các vấn đề ở trong công việc của họ thì họ cũng hoàn toàn có thể chứng minh được là họ là người có tố chất và chỉ cần bạn có tố chất và bạn có kỹ năng để mà kết nối một cái kỹ năng khác cũng rất là quan trọng đối với streaming đấy là kỹ năng networking thì uh, kỹ năng networking để bạn có thể mở rộng mạng lưới um, mối quan hệ của bạn và cùng bởi vì chúng tôi luôn quan điểm là nhiều người hợp lực thì cái um, thì sẽ lan tỏa tốt hơn và cái công việc nó sẽ thành thành công hơn. Chỉ vậy kỹ năng networking cũng là một um, kỹ năng rất rất quan trọng đối với các ứng viên và đó chính là hai trong số những kỹ năng rất là thiết yếu mà chúng tôi tìm kiếm. À, một đặc điểm nữa à, một yêu một đúng hơn là một yêu cầu nữa của Chivening đấy là à, chúng tôi sẽ cần các ứng viên có 2 năm làm việc thì xin um, xin làm rõ hơn một chút 2 năm tương ứng với 2.800 giờ làm việc này có thể là những công việc mà các bạn đã đi làm uh, và làm ở môi trường uh, làm việc chuyên nghiệp hoặc là các bạn cũng có thể có những công việc part time hay là các bạn có thể có công việc um, uh, tình nguyện hoặc là intern thì tất cả những công việc đó đều có thể được cộng dồn vào miễn là các bạn đủ 2.800 giờ làm việc và đặc biệt có một chi tiết đấy là cái giờ làm việc mà các bạn đã có không được tính trong chương trình học của các bạn ví dụ như nếu ở nhà trường sẽ yêu cầu ít nhất 3 tháng các bạn đi intern thì cái đấy sẽ không được tính vào nhưng nếu như trong vòng 4 năm học của các bạn chẳng hạn mà các bạn đã đi làm thêm, các bạn đã đi tình nguyện, các bạn đã đi intern ở các tổ chức, ở các công ty thì vẫn có thể tính vào trong trong tổng số 2.800 giờ để có thể đủ điều kiện. Yeah. À, dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ đến từ Trang, chị Trang Dương Thông là chi tiết uh, về cái phần học bổng Truy Vấn Ninh. Và bên cạnh đó, em có hỏi chị Olivia Miss Olivia, Miss Chang has just uh, shared with us about the overall information about Chivening Scholarship and so have some. Um, I think the first question you that could you share detail about the application process of uh, how to uh, the Chibening scholarship? Yeah, sure. Um, so if we kind of have a look at an overview step by step of, of the process, um, so as of August, applications are open and they close on the 1st of November this year. Um, my first tip in that would be please don't leave your application until the last day. Uh, it is very common that scholars, uh, applicants do, and um, they're often disappointed because there is a lot of scholars, applicants globally, who, um, who apply last minute and the system can't cope with it. So, as part of your application, when you submit, um, you will fill out a profile and then you will answer four different questions one on leadership, one on networking and influencing, one on your uh, course choices in the UK, and the final one is on your career and your, long, your short, mid, and long term goals. So, as part of these uh, questions, they're, they're essays of about 250 to 500 words. Um, it's essentially, we want to know about how, how you've been a leader, when you've built networks and influenced people, um, what you plan to study in the UK, and why it's valid for your career and important. Um, and then also, obviously, how you plan uh, in the long term to use the knowledge that you've gained whilst in the UK um, to, to use that for your long term plans and how that will benefit Vietnam. So you, you submit this application, um, and then on the 1st of November, they undergo a sifting, so for eligibility criteria. Um, we'll talk about that in a little bit, so um, don't worry too much now. So after that, we have some reading committees. Um, these are reading committee pairs of an academic and regional assessor who will read every single application and mark them based on uh, the academic quality and regional appropriateness. After this point, uh, these the shortlisted um, applications uh, go to post uh, to the embassies all around the world. Um, and this is where they create a final list of applicants who they would like to interview. So at this point, there is an interview stage. This happens around late February to late April. Um, and then results are announced at the end of June. Um, so yeah, that's it. The application process takes roughly about 10 months, nine to 10 months. Okay, uh, thank you so much. Uh, may I translate a bit? I think I will grab some basic information. Uh, uh, vừa vừa rồi thì uh, tôi có hỏi chị Olivia về cái quy trình, chị có thể chia sẻ về cái quy trình uh, cụ thể về khi mà chúng ta apply cái học bổng Trivening á thì chị Olivia có chia sẻ thì quy trình thông thường một cái quy trình apply cái học bổng Trivening thường diễn ra trong vòng 10 tháng uh, bao gồm hai bước bước đầu tiên là chúng ta sẽ nộp hồ sơ online đúng không ạ cái quy trình này thì thường diễn ra vào cuối tháng 11 đúng không ạ các bạn sẽ cần nộp hồ sơ từ tháng 8 đến tháng 11 là hạn để có thể nộp hồ sơ và ngày mùng 1 tháng 11 là hạn cuối cùng để à. các bạn có thể nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến. À dạ vâng. À, và chị Olivia có đưa ra các bạn có chia sẻ chúng ta một cái tip đó là khi mà các bạn nộp hồ sơ online thì các bạn không bao giờ không nên là nộp hồ sơ vào last minute đó là không ờ, gọi là phút cuối. chờ đến phút cuối mới nộp không bởi vì là thông thường các bạn sinh viên ở các quốc tế thì cứ thường là cứ đúng phút cuối mới nộp nên là sẽ dễ ra dễ cái xảy ra cái tình trạng là nghẽn mạng và đấy thì chị có đưa ra một cái tip như vậy thì hồ sơ trong cái um, hồ sơ online của chúng ta ấy, thì thường sẽ có các cái câu hỏi về leadership này về uh, uh, network kỹ năng lãnh đạo kỹ năng lãnh đạo networking uh, về um, career plan tức ừ. là về um, kế hoạch về nghề nghiệp của bạn ừ. cũng như là vì sao các bạn muốn học tại Anh hay là vì sao các bạn muốn học khóa học mà bạn đã chọn vâng chính xác à, và ngoài ra thì các bạn cũng sẽ phải viết một bài luận và sau khi mà nộp các cái thông tin này nộp hồ sơ rồi thì các giáo sư từ các phía các trường đại học thì sẽ chấm hồ sơ của các bạn à, và sau khi mà họ đã trốn chấp hồ sơ rồi và họ sẽ chọn ra một cái shortlist đó thì cái thông thường cái shortlist này đã được công bố vào khoảng cuối tháng 2 đúng không ạ và cuối tháng 2 và sau đó thì sẽ họ sẽ chọn những người shortlist đó để đi interview để mà phỏng vấn để tìm ra uh, những bạn trở thành Chevening Scholars tiếp theo và thông thường thì là đến khoảng cuối tháng 6 thì họ sẽ công bố những cái bạn uh, sinh viên uh, giành được học bổng Chevening và thông thường thì cái quy trình đó để diễn ra trong vòng 10 tháng ạ. Okay, thank you so much. Uh, and uh, besides, uh, I would like to ask you that, uh, so uh, for Chivening scholarship, do you have any specific advice to the international students? Yes, um, so one of my first um, pieces of advice would be uh, that when you answer your questions or your essays, we'd like really clear examples of your leadership and networking skills. A really common error uh, that the applicants fall into is that they give us a really long answer where it's not clear what they what you've done. Um, so we recommend using the STAR method, so situation, task, action, and result. Um, this is what the way that you can clearly convey what you've done. Um, another tip I have is that you write your application in first person, so say I when you talk about what you did instead of we um, we want to know what you've done, not what your team did. Um, another piece of advice I would say is um, really prepare for your for your both for your essays and for your interviews. Um, it's really really important because um, it's your chance to convey and tell us how you've uh, been a leader or where you've been, um, uh, you know, networking or influencing. Um, so that yeah, practicing that situation, task, action, and result um, is is really important. Um, I'm trying to think of anything else. That's, that's everything. Yeah. I dạ, think that's enough. <laughs> Vâng, uh, thank you. uh, vừa rồi thì em um, tôi có hỏi chị Olivia thêm một cái câu hỏi đó là về không biết là chị có những cái uh, bí kíp nào, cái tips nào rất là uh, riêng của chị để mà dành cho các bạn sinh viên khi mà các bạn uh, ứng tuyển học bổng tri biến Anh không thì chị có chia sẻ này. Uh, đầu tiên về cái quá trình khi mà mình đăng ký làm hồ sơ online á thì chị có một cái tip là khi các bạn trả lời các câu hỏi của của bên ờ, uh, Chivening á, thì các bạn hãy trả lời theo một cái mô hình đó là mô hình STAR. Cái mô hình STAR ở đây là thứ nhất là specific đúng không? Situation. Situation. Situation. Đầu tiên là các bạn sẽ trình bày về cái hoàn cảnh, về cái ừ. câu chuyện của các bạn. Sau đó là T là task, các task. bạn sẽ cần phải làm gì, các bạn phải xử lý thế nào trong tình huống như thế như vậy. Uh, thứ ba là A tức là action, các bạn đã thực thực sự xử lý các công việc đấy thế nào các phương án nào đã được đưa ra và cuối cùng result là kết quả đạt được sau ờ, sau khi bạn đã xử lý như vậy à. với cái tình huống đó à dạ vâng xin cảm ơn đó cảm ơn chị thì đó nên là chúng ta khi mà các bạn trả lời các bạn hãy cố gắng follow theo cái mô hình star ở tất cả các câu hỏi thì để mà các ờ, giáo sư có thể có một cái nhìn tổng quan nhất về câu trả lời các bạn à, ngoài ra thì khi các bạn trả lời câu hỏi này và khi các bạn làm essay thì uh, chị Olivia có chia sẻ là chúng ta hãy sử dụng cái ngôi tôi là cái ngôi ai ấy thay vì là cái ngôi we là ngôi chúng tôi bởi vì là uh, các giáo sư thì họ sẽ muốn nhìn những cái hoạt động những cái gì mà các bạn làm chứ không phải là đội ngũ các bạn làm ở đây chúng tôi rất đánh giá cao một cái gọi là leadership mà leadership of yourself đấy nên là các bạn có thể là hãy cố gắng uh, ghi nhớ cái tip này nha À, ngoài ra thì đến cái phần phỏng vấn thì à, về cái phòng interview ấy, thì các bạn hãy cố gắng có một cái sự chuẩn bị ờ, chỉn chu nhất và thông thường khi các bạn trả lời interview thì các bạn cứ follow theo cái mô các cái câu hỏi what how when who thôi đấy thì như thế nào làm sao là ai đấy thì khi mà các bạn trả lời thì sẽ có một cái structure cụ thể nhất à, vâng thank you so much À, vâng, thì không biết là bên cạnh những cái bí kíp mà Miss Olivia vừa mới chia sẻ thì không biết là chị Trang có bí kíp nào muốn về cái học bổng chuyên training dành cho các bạn sinh viên không ạ? Um, một điều mình có chú ý qua quá trình uh, qua các vòng của training đấy là thực sự mọi người chỉ cần ờ, chỉ cần be authentic tức là hãy hãy là chính bạn và các bạn hãy đưa ra những ví dụ mà rất thực tế của chính mình tại vì cũng có rất nhiều trường hợp mọi người thường mọi người thường muốn chọn những cái ví dụ mà rất là lớn rất là kiểu nó phải là big deal thì họ mới đưa vào trong khi nhiều khi nó lại là cái áo hơi quá rộng đối với cả cái vị trí và vai trò của mọi người hiện tại chính vì vậy mà đôi khi những cái điều đó khi, mà với cái reading committee hay là cả với cái panel của cái vòng phỏng vấn thì mọi người cũng đánh giá như vậy là đang không thành thật và như vậy là nó không phải thực tế từ cái trải nghiệm của mọi người chính vì vậy mà uh, ngay cả trong các bài luận đặc biệt là khi mà nếu mà các bạn vào đường vòng phỏng vấn thì thực sự cái hội đồng của chúng tôi đã một chia sẻ đấy là Chim Ninh đã Chim Ninh là học bổng từ năm 1983 và có tại Việt Nam từ năm 1993 và họ đều là những người rất là kinh nghiệm, rất là dày dặn nên là cái tốt nhất là các bạn hãy thành thật ngay từ việc các bạn uh, đưa ra uh, cái các cái nội dung trong cái bài luận hay là các ví dụ đặc biệt là các ví dụ thì cần phải rất là thực tế thay vì là nó quá xa xôi và nhiều khi các bạn có thể có những trường hợp là các bạn mượn ví dụ của những người xung quanh thì chỉ cần sau một vài câu trả lời chỉ cần sau một vài cái chia sẻ thì sẽ rất là rõ liệu các bạn đã là người làm vai trò đấy chưa hay là các bạn chỉ đang kể lại một cái câu chuyện của mượn một câu chuyện của một người khác chính vì vậy mà chúng tôi rất đánh giá cái sự uh, authentic của mỗi người ở trong cái cách họ chia sẻ dù là bài luận hay là phỏng vấn yeah. be authentic đúng không ạ Dạ vâng, à, một lần nữa xin cảm ơn chị Trang và chị Olivia về những cái chia sẻ về học bổng Chi Vân Ninh vừa rồi. À, vậy dạ vâng, còn chị Hương thân mến thì uh, trước uh, sự kiện ngày hôm nay thì em có nhận được rất là nhiều câu hỏi đến từ các bác sinh viên và các bạn cũng có muốn hỏi là không biết là chị có những cái lưu ý gì uh, đặc biệt khi mà các bạn sinh viên chúng ta apply du học Anh không ạ? À? Một cái số những cái lưu ý gì đặc biệt Um, còn với cái hồ sơ xin visa thì thông thường là như lúc nãy thì tôi chia sẻ là các bạn sẽ phải có ba cái um, yếu tố thứ nhất là cái thư chấp nhận học của trường thứ hai là um, chứng minh cái năng lực tiếng Anh và thứ ba nữa là chứng minh tài chính Thế thì ờ, chỉ cần các bạn là chứng minh ờ, có đầy đủ những cái yếu tố này thì các bạn có thể tiến hành xin cái visa rồi. Thì trong cái quá trình xin visa thì thông thường vào cái thời điểm cao điểm của chúng tôi là từ tháng 6 cho đến tháng 9 thì rất nhiều hồ sơ nộp ờ, tại cái thời điểm này và đặc biệt là trong tháng 8 tháng 9 là những cái lúc mà cao điểm nhất. Thì chỉ một cái lời khuyên là nếu như các bạn đã có một cái thư chấp nhận học rồi thì các bạn nên tiến hành xin visa ngay và nếu như trong trường hợp mà uh, cái thư chấp nhận học này nó đến quá muộn thì các bạn có thể cân nhắc để sử dụng dịch vụ khẩn để đảm bảo là các bạn có thể có cái visa sớm nhất um, một cái lưu ý nữa về cái việc mà chứng minh tài chính thì uh, vừa rồi thì tôi cũng có nói là cái chứng minh tài chính xin visa du học Anh nó có rất là đơn giản à, tuy nhiên là cũng các bạn cũng vẫn phải ờ, cẩn trọng trong cái việc mà chứng minh cái sổ tiết kiệm hoặc là cái tài khoản ngân hàng khi mà nộp vào để xin visa à, thì một lưu ý là cái cái tiết kiệm hoặc là cái tài khoản ngân hàng này sẽ phải được gửi trong ngân hàng ít nhất là 28 ngày trước cái thời điểm các bạn khai cái visa online À, thì những cái uh, tư vấn cụ thể về tài chính thì các bạn có thể đọc trên trang web của chúng tôi cũng có thể qua công ty tư vấn du học thì họ đều có thể hỗ trợ để làm uh, cái cái bộ hồ sơ này thì đó là những cái lưu ý về xin visa thôi ạ. À, dạ vâng, à, chị Hương thân mến thì ngày hiện nay thì chính phủ Anh đang mở rộng một cái chính sách rất là hay dành cho các bạn sinh viên quốc tế đó là chính sách ở lại Anh làm việc uh, à, 2 năm sau khi tốt nghiệp đúng không ạ? Vậy thì em muốn hỏi chị Hương là không biết là cái chính sách này thì có áp dụng cho tất cả các lĩnh vực ngành nghề không hay là chỉ có những cái lĩnh vực cụ thể, ngành nghề cụ thể thì mới được áp dụng cái chính sách như vậy? À, thì nếu như các bạn vừa rồi có theo dõi cái slide của tôi về cái chính sách à, sau tốt nghiệp là cái graduate road thì có thể thấy là đây là cái chính sách rất là rộng mở Ờ, và nó không có bất kỳ một cái yêu cầu nào về cái việc là các bạn sẽ phải có một người bảo lãnh ở bên anh ví dụ như là một nhà tuyển dụng nhận các bạn vào làm các bạn có thể là ở lại anh sau tốt nghiệp mà sau khi tốt nghiệp đại học là ở 2 năm hoặc cái bậc ờ, với bậc tiến sĩ thì có thể ở 3 năm thì trong cái thời gian 2 hoặc 3 năm này thì các bạn có thể làm bất kỳ một cái công việc gì các bạn muốn ờ, từ cái việc part time cho đến full time hay thậm chí các bạn chả làm gì cũng không vấn đề gì cả các bạn chỉ có thể hoặc hoặc là các bạn chỉ có đơn giản là muốn ở lại anh để um, học thêm những cái, cái kỹ năng hoặc là có những cái trải nghiệm thực tế về văn hóa hoặc là thậm chí các bạn có thể đi du lịch tóm lại là các bạn có thể làm bất kỳ một cái việc gì uh, ở ở Anh trong 2 đến 3 năm này uh, để các bạn có thể đây cũng là một cái cơ hội mà chính phủ Anh muốn đưa cho các bạn cho các cái sinh viên quốc tế cũng là một cái uh, sự ủng hộ của các bạn khi đã chọn nước Anh làm cái điểm đến du học thì cũng muốn là sẽ cho các bạn một cái thời gian để trải nghiệm để có thể hiểu hơn về cái thị trường lao động ờ, của Anh cũng là một cái thị trường lao động ờ, năng động và bậc nhất của thế giới Vâng, à, một lần nữa em cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị đến từ bốn vị diễn giả chương trình ngày hôm nay à, và tôi tin rằng là sau khi nghe những cái chia sẻ vừa rồi của bốn vị diễn giả về ba học bổng toàn phần danh giá đến từ Anh cũng như là về chính sách visa postgraduate visa thì bây giờ các bạn sinh viên của chúng ta cũng đang có rất là nhiều cái băn khoăn uh, dành cho uh, các vị diễn giả đúng không ạ? Thì ngay bây giờ nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi nào về à, chính sách Ờ, visa này về chính sách học bổng với ba học bổng toàn phần với ba học bổng danh giá đến từ Anh thì em bây giờ các bạn có thể giơ cao tay để đặt câu hỏi cho vị diễn giả của chúng tôi được không ạ? Vâng xin mời các bạn sinh viên ạ. Các bạn nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì dành các vị diễn giả thì các bạn có thể giơ cao tay và ờ, đặt câu hỏi cho các vị diễn giả ạ. Không biết là các bạn sinh viên có bất cứ câu hỏi gì không ạ? Ví dụ các bạn hiện tại các bạn có đang kiểu quan tâm đến các cái chương trình học học bổng của chúng ta không ạ? À vâng, tôi đã nhìn thấy một cánh tay ạ, mời bạn. Em muốn hỏi về chương trình học thạc sĩ ở Anh ấy ạ thì em muốn theo học chương trình Teso là, dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Nhưng mà về background của em thì là một sinh viên kinh tế. Em muốn hỏi là liệu cái này có phải là một cái trở ngại gì hay không cho cái việc mà em có thể apply học bổng không ạ? Em cảm ơn ạ. À, để mà học mà chương trình Teso nhưng mà background lại về kinh tế đúng không? À, tại vì cái chương trình Teso đó là cái chương trình à, giảng dạy tiếng Anh à, cho người nước ngoài thì cái điều đầu tiên đó là bạn phải đảm bảo cái um, uh, đầu tiên bạn phải có một cái cái, cái bằng cử nhân đã này rồi sau đó là cái tiếng Anh của bạn phải đủ tốt nhưng mà bạn uh, theo theo mình hiểu ấy là vẫn được học nhưng phải chứng tỏ được rằng là bạn uh, có cái cái um, gọi là có cái mong muốn sau này theo cái nghề giảng dạy đó bởi vì rất nhiều người cái background người ta không phải là học gọi là giáo viên đâu nhưng mà người ta vẫn học được bằng TESOL đó thì bạn chỉ cần trong cái hồ sơ của bạn bạn phải chứng minh được là bạn mong muốn theo đuổi cái ngành học này để sau này hướng đến cái công việc đó là giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài và cho người ta thấy cái cái commitment của bạn trong cái lĩnh vực đấy và thể hiện ở cái khả năng tiếng Anh cũng như kinh nghiệm của bạn thì thì tôi nghĩ là vẫn được, không vấn đề gì hết. Vâng, em cảm ơn ạ. Dạ vâng. Không biết là bạn có thể giới thiệu qua một chút bản thân mình đúng không ạ? Bạn học đến từ khoa nào ạ? À, em là Lê Phương Linh ạ, hiện em là sinh viên K60 chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại ạ. À, bạn vậy là bạn có background về kinh tế đối ngoại đúng không? Nhưng mà cũng có mong muốn Tây Sơn và xin chúc bạn sẽ à, có thể sớm đặt chân tới du học Anh và đạt được ước mơ của mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy thì không biết là các bạn sinh viên khác của chúng ta, không biết các bạn có câu hỏi gì không ạ? Vâng, mời bạn. Vâng, mời bạn à, giới thiệu về bản thân cũng như là đặt câu hỏi. Xin mời bạn. À, em xin chào tất cả mọi người. À, em xin chào các vị diễn giả. Thì hiện em đang là em đây là Ngân Hà và em đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành kinh tế quốc tế ạ. Và em có một câu hỏi muốn đặt cho các vị diễn giả là uh, hiện tại à, ở dưới kia thì ban nãy em đang tham dự cái triển lãm này em có chưa có nghe hết cái workshop của mình thì em có thắc mắc là hiện tại em là sinh viên năm 2 thì đến năm 3 em muốn tìm hiểu về cái học bổng Great Scholarship thì em cần chuẩn bị những gì ở năm 3 để có thể apply được cái học bổng này ạ? Em cảm ơn Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn. À, chương trình học bổng Great thì bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu bắt đầu từ năm 3 để đến khi bạn thì bạn có thể apply và cái điều tiêu chí duy nhất đó là ừ, cái chương trình học bổng này yêu cầu bạn phải tốt nghiệp ở đây hoặc là bạn có cái giấy chứng nhận là đã tốt nghiệp xong bạn cung cấp bằng cho người ta sau và cái thứ hai đó là bạn được một trường đại học ở Anh là một trong những trường cấp cái học bổng đó cấp cấp cái học bổng grade đấy chấp nhận có nghĩa là bạn đáp ứng cái tiêu chí nhập học của cái trường đấy vào một cái khóa học có nghĩa có hai bước bước đầu tiên là bạn phải apply vào một cái trường đó Ví dụ ở Việt Nam năm nay là có 6 chương trình học bổng, trong đó theo tôi biết là Đại học Aston, Đại học Hull, Đại học East Anglia, Đại học uh, Westminster, uh, Đại học Edinburgh, còn một trường nữa tôi quên mất rồi. Thì bạn phải apply vào một trong những cái trường đó. Thì bạn đầu bước đầu tiên là bạn phải tìm kiếm xem là các cái trường đại học đó có những cái khóa học mà bạn quan tâm không. Bạn sẽ người ta yêu cầu đầu vào cho cái khóa học bạn quan tâm là gì và bạn nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ để nộp hồ sơ vào cho cái trường đó đến khi cái trường họ đưa cho bạn cái thư gọi là chấp nhận đạt được cái gọi là có điều kiện đó có nghĩa là bạn phải tốt nghiệp đại học thì tôi sẽ nhận bạn vào có nghĩa là bạn người ta cho bạn cái offer đó điều đó chứng tỏ là bạn đủ năng lực để theo học cái khóa học đấy của trường thì bắt đầu mới đến bước thứ hai đó là bạn nộp hồ sơ xin học bổng grade đó hai bước bạn nhớ cho tôi dạ vâng em Em xin đấu các vị diễn giả. Ừ. Câu hỏi của bạn ạ. À, vâng, cảm và cũng cảm ơn phần à, chia sẻ đến từ chị Hiền ạ. À, vậy không biết là các bạn sinh viên của chúng ta còn bất cứ câu hỏi gì dành cho các vị diễn giả đúng không ạ? Ô vâng, xin mời bạn. À, alo ạ. Dạ vâng ạ, em xin chào ờ, các diễn giả. Cảm ơn các diễn giả đã có phần chia sẻ rất bổ ích ngày hôm nay ạ. Thì em có một câu hỏi dành cho hội đồng của bổng Travelling ạ. Thì em ờ, có nghe chị Trang chia sẻ là trong Travelling thì có một cái tiêu chí đánh giá là về networking. Thì em muốn hiểu chi tiết hơn cái cách mà bên hội đồng đánh giá cái khả năng networking này của sinh viên ấy, cũng như là ờ, cái cách mà sinh viên tụi em có thể làm để có thể cải thiện cái uh, kỹ năng networking này đúng không ạ? Um, vâng, ừ, cảm ơn câu hỏi của bạn thì ờ, networking là một trong những cái kỹ năng quan trọng mà chúng tôi hướng đến ờ, cụ thể là cách đánh giá của chúng tôi ờ, có hai phần phần thứ nhất là qua phần bài luận và phần thứ hai là qua phần phỏng vấn thì qua bài luận cũng như phỏng vấn thì các bạn sẽ thể hiện cái câu chuyện cái um, bạn các các bạn chính là người sẽ chia sẻ với chúng tôi cách mà bạn đã xây dựng mối quan hệ uh, của bạn hiện tại mối quan hệ đó có thể là mối quan hệ với các đồng nghiệp mối quan mối quan hệ ở đây một cách dễ hiểu nữa là professional network uh, cách các bạn uh, làm việc với mọi người thế nào cách bạn uh, xây dựng cái network uh, cho cái um, ngành mà các bạn làm như thế nào và tôi nghĩ là với góc độ các bạn sinh viên thì các bạn có rất là nhiều cơ hội để có thể mở rộng network của mình qua um, hội sinh viên qua các câu lạc bộ qua tất cả các hoạt động mà các bạn làm thì tôi nghĩ đều các bạn đều là một phần của một cộng đồng hay cùng một mạng lưới nào đấy thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động hơn trong các công việc bên cạnh việc học tập của các bạn để các bạn có thể xây dựng cho mình cái kỹ năng network tốt hơn bởi vì một trong số cái yếu tố quan trọng của ninh đấy là một khi mà các bạn là một học giả ninh thì các bạn là một uh, trong hơn 50.000 học giả trên toàn cầu của ninh và các bạn cần uh, các bạn không chỉ là những đại sứ của ninh các bạn sẽ các bạn sẽ mang cái cái đặc thù của ninh Việt Nam vào cái mạng lưới chia sẻ với thầy chị Trang ạ. À, vâng, vậy không biết là ngoài những câu hỏi về của Great này hoặc của Shivani này, à, tôi không biết là các bạn sinh viên của chúng ta có bất cứ câu hỏi gì không ạ? Vâng, xin mời các bạn sinh viên ạ. Các bạn hãy mạnh bởi vì à, đây sẽ là một cái câu các bạn có thể được giải đáp trực tiếp những thắc mắc của mình khi mà các bạn à, ở ngay quá trình à, ờ, đến những học phòng này ạ. Biết các bạn sinh viên chúng ta có bất cứ băn khoăn gì không ạ? Ok, vậy thì có lẽ là câu hỏi vừa rồi thì cũng đã kết thúc phần Q&A ngày hôm nay của chúng ta. À, và sau chương trình ngày hôm nay thì nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi gì, những băn khoăn gì thì các bạn có thể liên hệ với ban tổ chức của chúng tôi, liên hệ tới công ty du học Index để có thể được giải đáp những cái băn khoăn của mình. À, và một lần nữa thì em xin thành cảm ơn sự à, cái sự sự tham gia của bốn vị diễn giả ngày hôm nay à, những chia sẻ vô cùng là quý giá chia sẻ rất là ý nghĩa à, về các học bổng đến từ anh và chính sách visa đến từ thị dương đúng không ạ à, và ngay bây giờ thì à, tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu anh nguyễn mạnh cường và thạc sĩ trần song thành sẽ lên sân khấu để trao hoa và quà thay cho lời chiêng bốn vị diễn giả của chúng ta xin trân trọng kính mời ạ がどうしたねとか。